Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình Và mình là mình đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với mã các bạn chúng ta mình sẽ số gọn nhất các bạn Thì trong video lần trước thì mình đã có bị khám phá đáy và Vô tình gây một cuộc đại chiến ở chân lang phía bên kia Thì bây giờ thì mình sẽ phải đi vào đó Và bảo vệ mấy bác dân lang này thôi à, à. Tí nữa Một Không là cộng thôi Hey Ui Tại đi pha nhai Nó rụng chuối Anh không sao mày tại mình cũng ngay đâu Sao mà màu này nó sơn này mẹ Nghiên công gì vậy thôi ừ. Nào chứ bị gì hại mình nghĩ là thử này nè đấy ui một cái một cái xe tôi thấy xe thôi trong cháu tìm đi mới thì dịp một hai một bạn xin ngang thôi chẳng hạn bạc ừ ở đây nào ừ, chạy rồi nha còn lại thiên nhiên ở đâu nha à đây rồi rồi cho vào nhà đi thiên nhiên lại cho vào nhà đi đang từ đang ui con mãi tránh ở đâu nha ui trụng độc rồi ai, không người ấy là con thấy này nữa con thấy này ui đọc mày thấy nữa ui đọc tầm mới làm giấy nữa xem môn trụng là xuất hiện nào à phía bên này phía bên này ôi em ơi à. Ừ. này ôi em cự em cự em cự em ôi em ơi cự em ôi em cự em ôi em cự em Ой, ой, ой, ой, ой. tay này thôi đấy tay này ui văn hoa cũng sống được nữa à, cái tay nó chưa hơi lúc nãy đâu nhỉ hôm nay về ăn có làm gì đấy vặt tàu không nó không vặt tàu nó sẽ vô nó ăn với em nó đen nó đen nó đi nó đen nó đi à à thì thằng người đấy rồi mãi thế người tụng đọc người tụng đọc cái giờ em kêu hôi là lão nha dùng cùng cùng cực đi cúng mà y dưới văn nhỏ thì ta văn cúng y sáng mà đã được sáng mà đã được à vậy thanh niên này làm mày nữa đi lan người người hai lượt đấy thôi đấy trên châm này đó châm này thôi ui ui ui Nguy nguy Đeo vào cầu chân chính à Nguy hiểm nguy Hello Mày ra tôi nạ tôi nạ sẽ bắn nó nhỉ lại ngửa lại ngửa lại ngửa lại ngửa lại vô cùng mà Ê. vô cùng Ê. vô cùng má vô cùng mà thôi dưới sụn đấy đừng ăn đàn luôn à giờ tay Kéo dưới tay, kéo dưới tay Ui, ui, ui, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Ui Tôi sẽ thất bại rồi á chỉ tại Thanh Lan học viện Thanh Lan ngay thôi sao Bấm thầy tiến hư ờ, phải phải phải phải Thanh Lan thôi À, đến kêu môn người đấy Người đấy thôi Xin được Ôi chạy chạy chạy là con Việt Nam mà à lại chém tấn cho vô nữa dài đấy ui cái là vùng xa mà vừa mình vừa mọi gì đã dạ, xong rồi mới xuống đấy bắn lẹn đáo đây thì người là đấy mà ta mặt cản ta chôn người lại nữa ui ui mình vừa mà mặt một cả vật còn sống nữa còn hai cả vật tồn nữa thôi à nó có chuyện là minh nhậu minh nhục còn một bạn mình nhục nó ra này không mình ở một cái cử mà mình là đặt một cái block cái này trong đó có vấn năng con em à ôi rồi ôi chọn chọn cái gì nè chị thấy thế nào thôi rồi thì vào nhà rồi đang ngủ đầu quá chạy rồi số vậy em đang sẽ đi qua vùng misa để cảm phản rồi nào đừng có đuổi theo nữa nào đố bắt được em đố anh bắt được em không bắt được làm chó ui ui nó bắt bạo từ từ lên á Giờ thì vật nhưng cái đâu không ăn thị đã Nghĩ trái có má đã vật tàu luôn bạn làm bộn một cái nhưng ăn um, um, à, chạy mất một cái ăn à, rồi ui à, cũng ngò mà giờ đi ba này ba khám phá cú ngò này thôi ừ. Ripper Xin vĩnh biệt cô Ripper Ripper Bảo đi Ripper Nổ ra đi Nổ tiếp đi Nổ tiếp đi Nổ tiếp đi À còn đường à Còn đường rồi Đây nè Đây Quyền là gì cả thôi đi ra khỏi cái đọc chỗ này thôi ý ý à, cái rưới này ui một cái trái chén wow ui ui ui chạy đường miễn phí à uhm. đào một ít block này mà ăn vay rồi còn sao xây dựng thôi mày đất nông này làm từ gì đó à làm cái cảnh ấy mình nó khá là đẹp wow này khá là đẹp đúng vậy nói chung mình sẽ đem mang về à, mang về sao thế thì đi khám phá chỗ này một ít đã đã hả uhm. ăn cảnh ra mà đi khám phá rồi Ui. Nó, con mày đâu không còn tiếp thế này này vùng xa này khá đẹp đúng này Ui, à, anh cầm đi không? Ừ, ừ. Xin vĩnh biệt cô. Rồi, bây giờ đi lên bác. Đó, của bác này thôi. cái cà rừng là tự nhiên con lắm ta à, lấy con một cái nữa này vàng nữa rồi để đi không phải thì thôi uhm. đấy ai gặp được vùng đất mới này vùng đấy là chỗ có có phía trên vùng đặt sử dụng trên vùng xa này nó khá là đẹp luôn này wow vì sao chặt màu vàng này về nữa à chỗ này đặt màu vàng nhiều đây Đó, ờ, để chị nữa đi chịu nữa xem có gặp ở vùng Latin nào nữa không nào Ai có vẻ là sẵn Có vẻ là lại rồi Hmm. Rồi ấy Thì bây giờ chúng mình sẽ đi bay về phía về nhà nhỉ hẹn gặp lại các bạn truyền hình lại về nhà sống nhỉ 2000 years later Đấy, thì mình đã không nhầm thì à, mình đã về nhà nhập thôi thì mình đã không nhầm mà mình còn thử một cổ nè lại đấy vậy là thì mình sẽ vào cái uhm. này của mình đấy thì ở như sự trừ ta nó muốn được bao nhiêu thôi à quả đi này gặp bảy ra trên bay xe mình nhà khó lại một ít quả đã sẵn về vì làm điện tranh điện tranh à, nạp ừ, một nẻo nó hơi xứng định bất tội hai nhẹ mèo sọng dài hơn nghiên kịp vậy đúng gì nè hay không là hơn chín kíp nhé cái này thì sẽ không giúp cho mọi người tắm nhưng nó siêu khỏi cái này để hồi sinh giữa địa ngục thì không giúp cho mình tắm chạy nó siêu khó bởi vì mình thì hắn chạy ra chết luôn mà đấy bây giờ cái này phải vào địa ngục chứ ở ngoài này là nó nổ bánh sáng lan ở lại luôn đây đấy giá là ăn tìm ra có bảy cho mình sẽ vay nha thì là nhập đâu này nhỉ bây giờ thì ok các bạn cảm ơn các bạn đã xem những clip này để các bạn hết thích video này là cho mình một like một like cái ủng hộ mình nhá và đừng quên like để chúng các bạn lời nhanh các bạn mình nhé khi mình làm video mới nhé cảm ơn các bạn xem lại clip này và chắc hẹn là chúng mình một lại nhé cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye bye bye